vẫn còn bóng vẫn tiếp tục trọng thi ờ. được dạ giờ dạ hay dở dạ, giờ dạ hay luôn đôi giày mới mua muốn lấy xe phải ra đội mưa đi ra Xin chào anh em hôm nay mình có một buổi biểu diễn tại giải bóng đá cộng đồng tranh cúp sao vàng U9 và 11 tuổi Wow wow wow, quá trời cúp vào thị trường luôn. Dự đây sẽ là một giải đấu cực kỳ thú vị và hấp dẫn đấy nha. Và mình cảm thấy thật vui khi tất cả các bạn nhỏ đều biết mình. <laughs> Cho các bạn lên sóng luôn. Ok, giờ thì xem mình biểu diễn tí nào. Sau đó mình đại diện cho ban tổ chức gửi thư cảm ơn đến 8 đội bóng tham dự giải đấu ngày hôm nay. Đó là CT Sport, Duy Tân Con Tum, Phú Nhuận, Trảng Bàng Tây Ninh, TDH Con Tum, Hồng Lạc Lâm Đồng, Thăng Long Bình Tân, Pleiku School Gia Lai. Rất nhiều đội bóng đến từ nhiều nơi khác nhau quy tụ về đây với một mục đích chung đó là giao lưu kết nối và phát triển bóng đá trẻ cho cộng đồng. Mình chắc chắn là các bạn nhỏ rất thích tham gia được những cái giải đấu như thế này, dù thắng, dù thua đó cũng là một trải nghiệm quý báu dành cho bản thân các bạn. Còn đối với các bậc phụ huynh hay huấn luyện viên, qua giải đấu như thế này chúng ta lại tìm ra được những hạt giống mới, những nhân tài mới cho bóng đá nước nhà. Một giải đấu hết sức ý nghĩa. Thực tiếc là mình không thể quay hết toàn bộ giải đấu cho anh em xem. Nếu anh em thích xem U9 và 11 tuổi đá thì đừng ngại comment ý kiến của anh em vào đây cho mình biết với nha. Dịp khác mình sẽ làm. Và sau 2 ngày tranh tài sôi nổi thì giải đấu cũng đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Phú Nhuận, hạng nhì Pleiku School Gia Lai hạng 3 Duy Tân Con Tum kết thúc buổi sáng nha anh em giờ là buổi chiều ngày hôm đó bữa đang nhiệm là trên ở dưới ta vàng ở trên luôn đây là một đôi vớ cao nhưng đã cắt bỏ phần dưới lòng bàn chân là bởi vì mỗi người sẽ quen với một đôi vớ riêng của từng người nên hầu như ai cũng có một đôi vớ riêng rồi chồng cái vớ này vào cho hợp với màu áo của đội và cái vớ này cũng có nhiệm vụ là giữ cái RT mà mình cũng không có xài RT thôi mang cho đẹp là được rồi ai quan tâm cái túi giày và cái bộ băng gối của mình thì đừng bỏ qua cái link trong phần mô tả nhé Ồ, xịt thấy ngửi mùi bên đây luôn á Sang bát đúng không? Không không Này ờ, chai xịt nóng khởi động á Nha. Dạ, yeah, cho nóng cơ trước Giờ không có chai xịt nóng nên là phải xài băng dây thun để làm nóng nè <laughs> dạ xài thùng làm nóng À, hôm nay mình có trận sân 11 người với lại FC Đa Nhiêm tại sân vận động Quân khu 7. Anh em nào đá sân này rồi thì điểm danh nào. Các anh đang phát biểu là anh Trần Hải, chủ tịch của câu bộ đa nhiêm FC là người mời mình tham gia buổi đá banh ngày hôm nay. Hai là Leo Bi, Vũ, ba Riết Minh, tư là Di Âu, là bốn trên năm, một người nữa thì à, chính thì cũng vắng rồi. Em mời à, bốn em lên. Rồi sau đó mời à, anh Vũ đại diện lên. Theo dõi lên mình. <laughs> Hôm nay mình lên đúng ngày mà ba lãnh đạo của đội tổ chức mừng sinh nhật cho bốn thành viên có sinh nhật trong tháng 8 Chiếc bánh sinh nhật có hình trái banh và mặt cỏ siêu chất như nước cất luôn nha cả nhà. Là gió quá chắc không thổi nến được ha. rồi rồi rồi, nhau tỉnh là hai ba. Rồi nhờ cả đôi vào. dạ là cho nó cơ nó cơ nó cứng lên chứ nó mới khỏe gói dạ đeo camera ừ, đá với thông lao luôn bữa mới nói luôn vừa <laughs> mới nói luôn là chuyển nhượng về đội luôn nay được đá luôn găng tay ghê vậy đẹp ta tay tên gì rớt ồ rớt nè à. chương 11 ở quân khu 7 được cái là có kháng đài rộng có chỗ ngồi thay đồ thoải mái, đỡ nắng đỡ mưa. Nay mình đã theo diện khách mời nên dự bị thôi, giữa hiệp 1 mới vào. Ủa mà nhớ ngày xưa cái chỗ này là đường bít màu đỏ mà, sao giờ thành chán xi măng rồi ta? Chắc tại xe chạy qua chạy lại nhiều, nên thành ra quyết định là không làm đường bít nữa. Và khi theo dõi trận đấu các bạn cũng nên dành ra vài giây cơ hội thoát xuống dành cho các cầu thủ đó. Thủ thành Thông Lao đã lao ra rất kịp thời trong tình huống vừa rồi. Vừa rồi thì trọng tài xác định không có lỗi của Thông Lao. Trong vận động quân khu 7 nó đang có nắng nhẹ Một đường mở bóng đưa bóng xuống vị trí đáy biên của Phong tầm Đây là Minh Corit Bên trong đang là Vũ Nguyễn Vũ Nguyễn và đánh đầu không vào Đây là số 10 Văn Trịnh Một đường truyền rất hay của Văn Trịnh Không có lỗi việt vị của cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ vàng Cơ hội dành cho số 9 Hơi chần chừ nhưng đó là một đường truyền tốc, Khoảng trống đó là phải tiêu bóng chứ không phải là một pha dứt điểm dứt điểm đi và dứt điểm cuối cùng là của cầu thủ mang áo số 2 bóng đi quá nhẹ. Vũ Nguyễn đã đứng dưới hàng phòng ngự của các cầu thủ áo đỏ và Minh Crit đã chủ động không truyền bóng. Đây sẽ là cơ hội tiếp tục dành cho các cầu thủ áo đỏ vàng. Tốc độ rất tốt của cầu thủ bên phía đội bóng đam mê FC đường truyền ngang và can thiệp rất kịp thời tình huống bóng lót tốt đến từ vị trí của Sang Matic. Một pha dứt điểm thẳng khá nguy hiểm Vừa rồi bóng đã đi vọt xa. Tiền đạo luôn. Ok. Rồi, à. thấp hơn chứ. À. Mình đã thấp hơn. Vô đi vô đi, Dạ, ok. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi, bước Trọng tài vừa hỏi mình đeo cái gì trên đầu vậy? Va chạm với đội nó chảy máu Được không anh? Được, bỏ ra, tôi nói Được. ra rồi không bỏ thì đi ra ngoài đã. Được. Mình quay qua hỏi ý kiến của đội bạn nhưng có vẻ đội bạn cũng không đồng ý. à, rồi ok. À, rồi, rồi, ok. Theo luật thi đấu chính thức trong một giải đấu thì không được phép đeo vòng, đồng hồ, dây chuyền và các vật dụng cứng có thể gây nguy hiểm cho mình hoặc đối thủ trên người. Còn đang là số 7. Vẫn còn cơ hội bây giờ dành cho số 18 vị trí của Bình Huế Vẫn là Bình Huế cơ hội Vẫn còn Một cầu thủ áo đỏ đang bị đầu Quyết định dứt điểm Bóng đã đi vọt xa Đó là một quả chơi bóng khá ý đồ Vẫn còn Bình Huế Đường chuyền ngang Quyết định dứt điểm Và dứt điểm tốt của cầu thủ mang áo số 6 Đường truyền dọc biên là khá tốt cơ hội dành cho Linh Sẹo thông lao đang lao ra. Vẫn là Linh Sẹo đường truyền ngang. Bóng đã đi ra ngoài mép lưới rồi. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi của các cầu thủ bên phía đội bóng Đam mê FC. Hết hiệp 1. Nghĩ dư hiệp nhàn rỗi quá không biết làm gì nữa thì lấy banh ra múa vài đường thôi. tí xíu lụm chế banh ở ờ, đây nó đây là sau lưng cung thành đây là sau lưng cung thành cỏ cao tới mắt cá luôn em không bước vô thành thấy cỏ cao qua mắt cá luôn đúng không đẩy cho banh không chạy luôn mà mà vẫn gồ ghề lắp lắp nữa mặt cỏ sân vận động quân khu 7 thì là mặt cỏ lá gừng khá dày và cao nhưng tính ra thì sân này cũng thuộc dạng là có mặt cỏ tốt nhất ở Sài Gòn rồi đó chỉ sau sân thống nhất thôi à quên sau cả sân quận 7 nữa sân quận 7 mới xây hôm nào có dịp mình sẽ ghé review sân quận 7 nha chỗ giữa sân thì để khung thành thì nó bay cỏ hết rồi và giữa sân nữa thì điều đó là phải chấp nhận thôi vì người ta tập trung đứng vào các khu vực đó nhiều nên dẫm nát hết cỏ đã trọng tài không cho đeo cái máy này dạ chúng mắt em chưa đâu chúng mắt bển à. đâu nói chung thì cho thì đeo không cho thì thôi cũng không vấn đề gì to tát lắm hào ca ca trần hải đường truyền khá hay đây là cơ hội dành cho khải beckham khải beckham dứt điểm đi không vào quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi của khải beckham văn trịnh một pha dứt điểm tốt của Văn Trịnh nhưng vừa rồi bóng đã đi trên công dọc. Văn Trịnh. Đường chuyền ngang khá thoáng dành cho đồng đội. Bóng vẫn tiếp tục. Quyết định dứt điểm. Vẫn là quá đơn giản dành cho thủ thành Thông Lào bên phía đội bóng Đa Nhiêm FC. Cơ hội bây giờ dành cho các thủ đam mê. Quyết định dứt điểm đưa bóng vẫn đi hơi cao so với khung thành của Thông Lào. Vẫn là Minh Vẫn là một tình huống xe trắng tốt của số 12 vị trí của Quốc Thiên. Quốc Thịnh Đường truyền là hơi nhẹ và các bóng của anh Trần Hải Vẫn còn Minh Crit Anh Trần Hải Rất hay Hào ca ca Hào ca ca và ca ca không vào Rất hợp lý Minh Crit Minh Crit đây là Hào ca ca Hào ca ca Cơ hội bây giờ dành cho các thủ đa nhiêm Vẫn là Hào ca ca Hào ca ca vào một không dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng đá nhiệm fc tình huống tỏa sáng của hào kaka quân khu 7 một chiều chủ nhật nãy trời đang đẹp đùng cái mưa trắng trời trên đây vẫn còn ướt ôi gió thổi Đúng lúc mưa lớn thế này, chủ tịch đội lại bảo vào sân. Những nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ, một pha trượt chân của Bảo Marcelo, cơ hội dứt điểm đi không vào bóng vẫn còn và cản phá nỗ lực đến từ vị trí của thông lao bóng vẫn tiếp tục không có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ không được nhưng đó là một pha xử lý tốt của cầu thủ mang áo số 16 vị trí của Lazada và chạy bóng dứt điểm đi không vào lúc này thì mình đã vào sân rồi nha anh em bóng lại về chân các cầu thủ đỏ một lần nữa và can thiệp là của mình Curic. Vẫn còn. Bóng vẫn tiếp tục. Trọng thi. Và đó có lẽ là pha bóng hay nhất của mình trong trận đấu này. Chưa có được pha thoát pressing của voi rừng. Hai cầu thủ của hai đội bóng đã va vào nhau. Và Minh Curic cũng như là một cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ đang bị đau phải nằm sân. Một pha bóng 50-50 giữa cầu thủ số 17 áo xanh và cầu thủ số 18 áo đỏ. Cái kết là hai ông cùng ôm đầu Mưa gió bão bùng, chạy nhanh thế làm sao mà thắng kịp. Mình đứng ở gần đó nên cũng tò mò nhiều chuyện, tới dòm dòm ngó ngó quan sát. Hình như áo số 18 đã có lắm tấm máu trên đầu. Hmm, tính ra người với người với nhau còn nguy hiểm hơn cái camera trên đầu mình. Anh em đã sơ 11 nhớ có ý thức bảo vệ cho nhau một tí nhé. Một lúc sau trận đấu lại tiếp tục. Và đang rất khó chịu. Anh em vẫn đang cố gắng để có thể mang đến những hình ảnh đẹp dành cho tất cả quý vị và các bạn. Và đánh đâu Vẫn không có gì khó khăn dành cho Thông Lâu Và các bóng rất chủ động những các bóng có vẻ đến từ vị trí của Huyền Pirlo Đây là Minh Curic đường chuyền ngang vừa rồi là của anh Trần Hải Quyết định chiến đến từ xa Trở lại dành cho các cầu thủ đam mê FC Khoảng cách chỉ là một bàn thắng Và các cầu thủ áo đỏ họ vẫn đang nỗ lực trong từng đường bóng của mình Đây là Long Đen Vẫn là Long Đen Long đen chân trái Vẫn là quá đơn giản dành cho tình huống phòng ngự đến từ vị trí của Sang Matic Đường trước bóng lúc này đang là số 16 Lazada Lazada Bóng đi hơi cao một chút so với khung thành của Thông Lầu Đường chuyền ngang là của Anh Hoàng Cơ hội dành cho Long Gà cháy tỏi Vào Một điều như vậy là lúc này thì trọng tài cũng đã nói coi kết thúc trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng Đa Nhiêm FC và Đam Mê FC. Kết quả chung cuộc hai đội hòa nhau kịch tính với tỷ số là một đều. <laughs> một đều, một đều. Mưa tầm tã. Xuống ờ, rửa giày luôn. Rửa giày hợp lý. Ok. đá bàn xong là rác đầy luôn Hiện này ướt nhẹp rửa giày rửa giày rửa giày rửa gió luôn <laughs> rửa đồ Đâu, mỗi lần mưa sân ướt nhẹp luôn ha Thôi, nước không à Thôi, nước Thì dít Nước, dít ha. Uh, tắm mưa, tắm mưa, tắm mưa à, Hôm nay giờ hay à ở ngay giữa sân thì động nước nè à, lại nhìn khán đài đẹp không yeah. bình thường thì mưa gió thế này người ta không cho đá đâu đó tại đội mình đang đá được gần hết hiệp 2 rồi nên trọng tài cho đá tiếp đá banh dưới mưa vui lắm, đã lắm, quẩy skill cũng sướng lắm. Còn bây giờ mới mệt nè, mọi người coi đi. Kết thúc một trận banh, mưa tầm tã. À. <laughs> giày giờ hay, dở giờ hay luôn. Đôi giày mới mua, chẳng tin, đá quân khu 7 xong. Có còn gọi là trắng không? À. mà trong tài cho thổi nghỉ sớm à à, à. tại mưa quá mưa quá dạ sân sân nó cũng sợ sân sợ hư sân phải gỡ dây ra mới lao chùi được không gỡ dây thua phải gỡ dây ra sau lưng có tiếng chó sủa à, giống tiếng chó mặt tiền quá tình hình là mới đá sân quân của bảy xong một ngày mưa bão anh em thấy rồi đó chiến tích sân quân bảy đây nãy cũng có pha qua người cũng hay á đá thì ít mà giặt giày thấy cực khổ rồi đó nửa hiệp một nửa hiệp hai <laughs> ok hai cọng dây này phải giặt dở <laughs> sạch ghê may là mang theo đôi giớ dự phòng máy quay máy quay là mấy người máy quay à, cảnh vlog hàng ngày đi đá banh này nọ mang đồ mang giày sao xong Hello. sạch sẽ <laughs> hello rồi về thôi vì bãi xe nằm ở phía ngoài kia muốn lấy xe phải ra đội mưa đi ra <laughs> ok là em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha để bạn thi xin chào gặp lại bye bye